cách chúng ta đưa nội dung ờ, postcard lên Shopify như thế nào thì ở trong video này tôi hướng dẫn anh chị đầu tiên là anh chị hãy truy cập vào kênh podcast của mình ở trên tài khoản Buzzsprout và sau đó là anh chị di chuyển đến cái mục ở ờ, directory này bấm vào đây và hiện nó hiển thị ra những cái kênh mà chúng ta kết nối hiện tại tại Việt Nam chúng ta có một số kênh đầu tiên là Apple Podcast là một kênh ờ, mà khách hàng sử dụng đông nhất thế giới bây giờ và thứ hai là Spotify và số 3 là uh, Google Podcast thì đây chính là ba cái nền tảng mà khách hàng họ hay nghe podcast nhiều nhất đặc biệt là Apple Podcast và những kênh phụ khác đó là gì ở ờ, uh, Amazon Music này rồi là Stitcher này rồi là iHeartRadio này Pandora này thì đây là những cái nền tảng gì nền tảng và phụ thì sau đó anh chị có thể up toàn bộ cái nội dung của mình là liên kết kênh của mình ở ờ, trên các nền tảng này thì uh, tôi hướng dẫn chị đó là gì đẩy cái nội dung podcast từ Buzzsprout lên gì à, lên Spotify như thế nào đó là bằng cách anh anh chị hãy bấm vào phần uh, guest listed đây chị bấm vào đây và tiếp theo là chị bấm vào phần uh, submit cho podcast to Spotify và tôi bấm vào phần uh, submitted để tôi kiểm tra thì họ báo là vui lòng đợi trong vòng 24 giờ đồng hồ để đẩy cái nội dung gì đẩy nội dung uh, podcast của chị từ Buzzsprout lên Spotify rồi sau 4 tiếng thì tôi tôi bấm vào phần à, view cho podcast in Spotify rồi và như vậy là uh, kênh podcast của tôi đã được uh, để lên uh, nền tảng Spotify một nền tảng rất nhiều người nghe hiện nay và anh chị thấy đoạn chia sẻ của tôi uh, hay và giá trị anh chị nhớ bấm đăng ký kênh của tôi Phạm Thành Bình và hãy follow tôi ở trên các nền tảng khác nhau và cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công và hẹn anh chị ở trong những bài học tiếp theo của tôi xin chào